giới thiệu với các bạn cái mẫu động cơ 12V 250W con này à, điều khiển bằng à, chiết áp nhé nhông này thì nó dòng nhông mỏng có thể sử dụng xích xe đạp và xích xe máy đều dùng được đấy tốc độ động cơ thì à, từ 300 cho đến 350 vòng trên phút công suất là 12V 250W có chân đế nhé loại này thì nó rất thích hợp cho chế xe đạp xe đồ chơi trẻ con xe trẻ con mà làm ở cái giải tốc độ 8 đến 13 2 km trên giờ ấy tức là tương đương tốc độ của xe đạp ấy <coughs> thì nó có thể tải được khoảng 200 kg cả xe lẫn người nhé rất là khỏe điện thì chỉ sử dụng điện 12 thôi hoặc cái này có thể làm động cơ quay vịt cũng rất là tốt rất là bền đấy điều khiển này thì mình trang bị hẳn loại 500W cho các bạn đấy, 500W ấy thì nó bền và nó khỏe còn là ngoài ra thì các bạn thích loại dùng chân ga thì sẽ tính riêng đấy đây là một số các thông số của nó con này nó nặng khoảng gần 3 kg các bạn nhé 250W à, đấy. cái này là công suất thực của nó đấy còn loại 350W thì nó sẽ dày hơn nó dày mình hơn một tí đấy Cảm ơn các bạn đã xem video.